quá thôi kéo dài để tao làm cho xong chuyện cái đi dài ngàn năm cũng được không sao <laughs> đó nếu mình thấy trúng thì đó nếu mình thấy trúng thì vũ trụ này là tứ đại này là bất sanh bất diệt mà cái thân này là thân đã tích tụ đã chất lọc những cái tinh hoa của vũ trụ mênh mông bất sanh bất diệt thì tại sao nó không bất sanh bất diệt mình hiểu là mình sanh mình già mình bệnh mình chết đó là những người đã hiểu lầm những người đó thấy đúng thì không có cái chuyện sanh già bệnh chết nữa đó mình thấy cái sự bất sanh bất diệt của tứ đại này mà thôi cái chuyện khúc sau tính thì bây giờ tới cái khúc cái khúc đầu <laughs> khúc đầu là kể từ bây giờ mình bắt đầu đi trên cái lộ trình mạnh khỏe bình an và hạnh phúc không có cái chuyện khổ đau nữa không phải là mình từ chối đâu mà lâu nay là cái thằng khổ nó gạt mình và tâm thức mình nó bị cái thằng khổ ngự trị trong đó nó làm chủ mình mà thực sự nó là khách bây giờ lấy giấy chứng minh ra coi nó không có trong nhà mình <laughs> nó không có hộ khẩu trong cái nhà của mình cái hộ khẩu này là có cái tên của hạnh phúc cái tên của bình an cái tên của mình khỏe mà cái tên khổ đau không có thôi vậy là nghỉ chơi mày đi cho mày ra khỏi nhà tặng cho mày một ly trà cuối cùng rồi đi <laughs> nó không chứa này trong nhà nữa đó đó, mình phải ngon lành như vậy với chính mình ngay từ bây giờ để mình hưởng được cái phúc lạc vô biên vô tận đang có trong cuộc sống này lâu nay mình nói là mình đến đây để hưởng cái hạnh phúc chứ không phải đến đây để thọ cái khổ đau và không có cơ hội để mình lý luận được cái này tại vì mấy quyển kinh kia không có thấy nói <laughs> tới đây mới thấy là <laughs> tới đây thấy là mình được quyền nói cho bán gì mình nói rõ ràng là mình tới đây để mình hưởng hạnh phúc và mình sẽ chấm một chấm hết đối với tất cả những khổ đau kể từ bây giờ là tôi biết sống để tôi hưởng thụ cái hạnh phúc mình mong đang có trong cuộc sống này đang có trong vũ trụ này vũ trụ này vốn dĩ là hạnh phúc vốn dĩ là an lạc chứ không có cái màu của khổ đau màu khổ đau là cái màu sai lầm hồi xưa giờ do mình nhận thức sai lầm và mình dùng hết cái kênh năng lượng mình về cái phía đó bây giờ cắt thật sự đi nếu mà ngồi đây mình không có làm được thì mình phải dành hết thời gian để mình làm chuyện này cho mình một lần thì bây giờ tới tối mình à, mình mình để cái tâm ở cái phía an lạc thanh tịnh cái phía mạnh khỏe cái phía bình yên của mình để mình làm cho cơ thể nó phát cái sóng này làm cho tâm thức này nó kết nối được với cái ADN gốc hai này nó phải câu thông được là là là tao xin lỗi mà nha từ xưa giờ tao thấy lầm tao nghĩ là tao bệnh mới là đúng nhưng mà thực sự cái bệnh này là sai rồi cái khỏe mới đúng thì bây giờ mày sẽ phát sóng ra để mày báo tất cả những tế bào trong cái cái cơ thể này là phát huy tất cả những năng lực sống vốn có của tế bào là mạnh khỏe là bình yên giùm tao đi ờ, ta xin hứa là từ đây sao ta không thấy sai nữa xin lỗi nó dùm em xin lỗi những cái sai lầm của mình xin lỗi tất cả những tế bào của mình là từ xưa giờ mình thấy sai mình thấy sai cho mình mình làm lệch lạc cái phát sóng của nó rồi bây giờ mình thấy đúng là cái sóng nó sẽ phát một cách trọn vẹn tất cả tế bào đều phát đúng với cái sóng từ của nó phát đúng với những cái năng lượng thanh tịnh mạnh khỏe vốn có của nó và tế bào nào cũng thanh tịnh mạnh khỏe tế bào nào cũng tràn ngập cái năng lượng sống hết không có cái tế bào nào bị bệnh tật hết á bệnh tật là cái sai lầm của mình mình làm tắc nghẽn thôi làm tắc nghẽn năng lượng để đi đến tế bào đó chứ không phải là tế bào đó nó tự kiếm chuyện nó bệnh không có là cái sai lầm trong cái thái biết của mình bây giờ mình sám hối với cái sai lầm này rồi mình giải dứt phát không bao giờ cho cái tâm khởi lên cái bệnh là khổ ở nơi thân của mình nữa nghĩa đó không có nữa à, làm bữa tiệc uh, gì đó cúng ta tăng để tiễn thằng khổ đi dùm em <laughs> đơn giản vậy đó có gì khi mình lâu lâu mình cũng là, là, là, là bắt gặp được một cái kho tàng quý báu mà phật tổ để lâu nay mà mình không có chìa phá bữa nay phật mở chìa phá cho xài rồi thì bây giờ bắt đầu mình xài kho tàng mạnh khỏe vô tận vô biên của mình ai bây giờ có đang đau cái gì và đang đau như thế nào ở nơi thân của mình đang bị bế tắc ra làm sao đầu mình đau lưng mình đau gì đó và nếu mình thấy đúng cái này quý vị sẽ thấy là lạ lắm năng lượng nó thay đổi và tự động nó khai thông tự động nó khỏe lại liền á ngồi ngay tại chỗ đây là chúng ta khỏe lại liền chứ đừng có nói chút nữa đâu không có cái năng lượng nó ngộ lắm khi mà cái tâm mình thấy đúng là bao nhiêu năng lượng nó sẽ đổ theo cái chiều đúng này và nó sẽ kích hoạt tất cả những năng lượng mà đã đã gọi là đã có mà nó đã ngủ ngầm lâu nay nó được kích hoạt nó được phát động lên thì từng tế bào chúng ta nó thể hiện trọn vẹn cái năng lượng mãnh liệt của vũ trụ liền à bởi vì thấy mình rung từng tế bào luôn á ấm ấm ấm ấm ấm ấm từng tế bào một và bắt đầu nó thông suốt trở lại bây giờ chắc chắn là tất cả chúng ta đều hưởng được cái này phải nói là chắc chắn không còn nghi ngờ và chúng ta đang làm như vậy là có nghĩa là đang làm đúng lời của Phật tổ dạy Kể từ giờ là xin hứa với Phật tổ là con sẽ hết sức là trung thành với lời dạy này của Phật <laughs> Còn hứa là con không có bỏ qua cái này không? con không bao giờ làm sai cái điều này không bao giờ nghĩ sai cái điều này nữa con nguyện con sẽ làm đúng sống đúng từ đây cho tới ngày con thành phật là cơ thể luôn luôn khỏe mạnh luôn luôn thông luôn luôn luôn trí tuệ luôn luôn yên ổn luôn luôn hạnh phúc luôn luôn bình an nó không có cái chuyện khác xảy ra trong đời nữa xin phật chứng minh để cho con sống đúng lời phật dạy dùm thấy không chỉ chừng đó thôi là đủ rồi <laughs> đủ cho coi như là cho một đời còn lại của mình chỉ vậy thôi à đừng có đừng có làm gì thêm ấy. có làm thêm thì cũng sai vậy có đôi lúc á chân lý nó làm cái gì đó nó rất là phải dùng cái từ là nó hiện hiện nó sờ sờ vậy đó mà mình không biết bị cái gì nó che mắt mình lâu nay mình thấy sai <laughs> có gỡ cái màn răng cái mình thấy đúng à đơn giản là mình thấy đúng và khi mình thấy đúng rồi là tự động sự sống nó sẽ đúng chứ mình không phải là thấy đúng rồi mình gán mình làm cho đúng là không phải mình không áp đặt đây là cái sự thật để mình sống đúng chứ không phải là mình áp đặt để mình sống đúng nó khác nhau ở chỗ đó mình gượng thấy đúng để mình áp đặt mình thấy đúng là cái chuyện đó nó không bao giờ nó đúng được nhưng mà khi mình hay ra được cái sự thật nó giống dĩ như vậy rồi mình không thể làm sao khác hơn là mình rất là tự động mình rất là tự nhiên như nhiên để mình sống đúng với cái thân khỏe cái tâm an là mình đang thấy biết đúng và mình chắc chắn là mình sẽ sống đúng chứ không thể sống khác được dù ai có suối mình khổ thì cũng gắng chơi với họ một chút chút thôi nha cái này là gọi là cái gì Ờ, quà nhưng mà không có đồng <laughs> đúng không họ khổ họ nhân mặt rồi mình cũng giả bộ mình nhân nhân chơi nhưng mà thật sự là mình không có khổ được như vậy đâu kể từ bây giờ nếu mình thấy đúng là kể từ bây giờ mình không có khổ trở lại được đó nếu mà thật sự thấy đúng là mình sẽ nhìn vô tâm của mình và tự nơi thâm tâm của mình sẽ nói tiếng nói là mình không bao giờ tái lại cái khổ này nữa trở lại không được con đường đi rồi bị đóng riêu luôn rồi quay lại không được nữa bây giờ tới cái con đường hạnh phúc ăn <laughs> lạc chứ còn con đường khổ đóng rồi mấy cái ngã rẽ để hoành lợi nó cũng đóng hết rồi chỉ còn đường thẳng tới cái sự an lạc này sự yên ổn sự thanh tịnh à không còn đường khác để mình đi nữa mà đây không phải là chuyện mơ mộng đâu đây là một cái sự thật á do cái sai lầm mà không biết là sai lầm từ cái thuở nào của cái đời sống nhân loại à, bây giờ nghĩ lại đi nghĩ những cái chuyện mà tôi nói nãy gì rõ ràng là khi mà khi mà mình sống bình thường ai để yếu ai quan tâm mình đâu và chính cái cái nhu cầu đòi hỏi cái sự quan tâm của người khác cho nên ví dụ như đang vậy mình không có gì cái mình hét lên cái ai à, chú ý không <laughs> chú ý liền ơi mặc dù mình đã có mình hét chứ mình không phải mình khùng <laughs> đúng không nhưng mà ta cho thấy là có một người khác thường là tự động không quan tâm à đang ngồi đây mạnh khỏe đâu ai để ý gì đâu ai cũng cười cũng vui tự nhiên mình khóc ù lên cái người ta quay lại ta nhìn mình nó kiểu vậy đó đó là một cái sự thật bây giờ nhìn hết xã hội có phải vậy không à mà xã hội lại chấp nhận cái điều này thì bây giờ cái chấp nhận của số đông chưa chắc đã là đúng cái chân lý có khi là có một người thấy hoặc hai người thấy à và một nhóm nào đó thấy thôi nếu lỡ như bây giờ mình được thấy thì cái nhóm này là bị coi chừng mới mốt bị xã hội nó chửi và trời thấy tới chùa Long Hương tôi thấy toàn là cái gì nó khùng khùng không vậy ơi <laughs> cái gì xã hội ai cũng khổ hết trơn tự nhiên tới chùa Long Hương gặp ai cũng cười tét cái miệng hết họ đâu lấy khổ vậy giờ kiếm khổ kiếm không ra trong cái chùa Long Hương này nữa cái ta nói một cái chùa này nó tẩn tẩn ăn trúng cái gì rồi đó mà <laughs> ai nói thì nói cả ai mình đang hưởng hạnh phúc là mình cứ hưởng không quan trọng đúng không có nghĩa là mình thấy được con đường sáng mình thấy được con đường hạnh phúc thì mình sẽ sống với ánh sáng sống với cái hạnh phúc mình mất mới gì còn cái chuyện mình lượng tốt xấu là cái chuyện của người ta người ta thấy cái kiểu của người ta người ta đang mang kiến đen trước mắt là kêu nó thấy mình trắng là họ không thấy mình trắng nữa đâu trừ trường hợp là họ gỡ cặp mắt nó ra thì họ sẽ có cái thấy giống như mình thì họ sẽ không bao giờ bình luận cái chuyện mình là đúng là sai nữa nhưng mà chuyện đó hơi khó tại họ thích họ thích ờ, đau cái này ngủ thức dậy mà không rên rên thì cái người bên cạnh không quan tâm mình <laughs> trời đất ơi cái chuyện đó có thiệt đó nha ngủ vậy mà sáng rồi, rồi bật đi rửa mặt bình thường là cái ông nằm cái bên thiệt không quan tâm miếng này mình nữa mà sáng này do bộ bước xuống té cái rồng chơi <laughs> cái ông tụt xuống không đỡ mình ông ẩm mình lên cái ông bóp tay ông bóp chân ông <laughs> chăm sóc mình trời đất ơi vậy mà cảm giác không hạnh phúc còn bây giờ bình thường mình không có chịu cái hạnh phúc đang có như vậy thì nữa là cái nhân loại này thiệt không biết là nó sẽ không biết là nó trục trục trặc cái chỗ nào <laughs> để điều chỉnh trở lại mà đây là cái sự thật đó nha đây là sự thật giờ mình nghiệm lại hết những cái chuyện xảy ra trong cuộc sống này đi sống bình thường không ai quan tâm hết đó đó mình mạnh khỏe bình thường ai quan tâm nhưng mà đừng có la lên là mình mình hết khổ thôi mình đừng có la họ nói mình khùng <laughs> mình cứ sống theo cái kiểu của mình mình bây giờ không còn bệnh rồi không còn khổ rồi mình đang sống an lạc mình đang sống hạnh phúc là mình cứ sống đúng như vậy và lạ lắm khi mình thấy như vậy rồi năng lượng nó nó nó mạnh lên cái thấy nhìn của mình nó vững vàng nó đúng đắn ra con đường phía trước của mình nó rộng mở ra và mình tỉnh táo ra thực sự chứ không có còn mù mờ như ngày xưa nữa đừng nói là ngồi thiền mở tuệ ngay đây mình mở như vậy là cả là tuệ quá trời luôn rồi đó đừng <laughs> khỏi cần hoàn thiền mở tuệ nữa đó thì ngay cái thấy đúng là tự động tuệ mở rồi và mình cứ theo cái ánh sáng trí tuệ mà mình sống thì không bao giờ mình còn ấp ủ cái khổ đau cho cơ thể này nữa không ấp ủ cái phiền hà cho cái tâm này nữa tại vì mình ấp ủ là mình sai lầm có một cái gì mà gọi là cái gì ứ động có cái gì ngưng trệ là cái sai của mình và nên khai thông tất cả những cái ứ động cái ngưng trệ ở nơi tâm cũng như nơi thân mình đi thì tự động là thân này cũng thông lưu mạnh khỏe tâm này này cũng thông lưu không ứ trệ là là mình đang sống đúng với đạo chứ không có cần phải dụng công công gì đâu dụng thực sự đạo lý là cái gì nó có sẵn giống như nãy đức phật nói là cái thanh tịnh bình đẳng tuyệt đối của tất cả chúng sanh nó đã có rồi nhưng mà nói kia nó lớn quá là nhiều khi mình không có tiếp nhận nổi nhưng nếu mình tiếp nhận cái nhỏ này nổi nè cái thân này là tinh hoa của vũ trụ mà vũ trụ này là cái năng lượng sống vĩ đại vô biên vô cùng tận không có cạn nha không có vơi nha lúc nào nó cũng đầy cho nên tất cả những cái vật mà sanh ra trong vũ trụ này cái chỗ nào khuyết là nó lấp đầy lại liền đó là năng lượng thật của vũ trụ này năng lượng sống thật của vũ trụ này nó đang nó đang tràn ngập nó đang trào dân với tất cả mọi ngóc ngách khắp trong cái vũ trụ này mà mình là chiết xuất cái tinh hoa mình cô đặt cái tinh hoa đó để hình thành cái thân của mình cái thân này mình dùng cái từ là mình đã đã chiết sức đã cô đặt lại cái đất nước gió lửa cái tinh hoa cái quý báu của cái vũ trụ mênh mông này đương nhiên nó là cha mẹ sanh nhưng bây giờ là khi cha mẹ mình sanh ra cha mẹ mình lấy cái gì để sanh mình cũng lấy năng lượng ở vũ trụ này đúng không lấy từ đất ngoài à, số cây cỏ mọc lên cho ăn thực vật đi thì nó cũng là cái loại mà từ đất sanh từ nước sanh từ gió sanh từ lửa sanh đúng không chứ từ đâu sanh ra mấy cái loại cây cỏ cho mình ăn mà cây cỏ này cũng là kết tụ của tinh hoa của trời đất của vũ trụ này thì giờ là mình ăn cây cỏ là mình câu thông với cái năng lượng tinh hoa trời đất vũ trụ này để nó cung cấp năng lượng của cái vũ trụ này thấy chưa thì vũ trụ này được cái cầu nối của cái vũ trụ này cái này là cái cầu nối của vũ trụ mênh mông kia và ngược lại mình còn thiếu một cái cầu nối là từ tâm thức để hấp thu toàn diện cái năng lượng sống vĩ đại của vũ trụ một cách trực tiếp mà không cần thông qua thực vật nữa tức là mình lấy được cả hai nguồn cái nguồn tâm của mình và cái nguồn sự sống mình và sự sống mình nó cũng đang câu thông nó đang kết nối với tất cả những năng lượng vũ trụ mênh mông kia mình nói bảy lân xa chứ thực sự là khi mà bảy lân xa này nó hoạt động một cách bình thường và tất cả tế bào đều chứa đầy đủ cái luân xa đầy đủ cái năng lượng chứ không cần bảy luân xa để tiếp thu đâu nếu mà mình thấy đúng như thế này thì tất cả những năng lượng vũ trụ với mình nó là cái gì nó là một à mình mở thông để mình câu thông hòa quyện trở lại với cái vũ trụ mênh mông này thì không có chỗ nào mà bị ứ trệ hết thấy đúng là hết liền thấy đúng là tự động nó giải phóng à tự động nó giải thoát à chứ không phải là mình đợi mình làm thêm chỉ trừ mình thấy không trúng rồi mình gán mình làm bây giờ không có cần làm gì nữa cũng hết bệnh nữa mà không có bệnh chứ không phải hết tại vì mình giống vậy không có bệnh do mình thấy sai lầm mình tưởng mình ảo tưởng mình có bệnh cho nên mình đau <laughs> chứ còn nếu mình hết cái ảo tưởng bệnh là mình hết đau hết khổ về bệnh à đây là một cái sự thật cần phải thấy và nên thấy đúng trở lại như vậy chứ đừng có bao giờ thay đổi cái thấy này uổng lắm á tại lâu lâu nó mới mở ra một lần <laughs> mấy ngàn năm mới mở ra tôi nói là cái cuốn kinh này và cái câu này tôi biết chắc là từ xưa giờ cũng nhiều người đọc lắm mà họ không thấy cái cái cái cái, cái chìa khóa này và cũng may mắn là mình đọc tới đây mình thấy chìa khóa này thiệt tôi thấy ủa sao phật tổ nói rõ ràng là cái thân này nó thanh tịnh tuyệt đối nó là tinh hoa của vũ trụ của trời đất của năng sao này cơ thể này là một cái sự kết tinh đó mà cho nên bao giờ nhiêu cái văn minh bao nhiêu cái trí tuệ của vũ trụ nó đều thu gom hết vào cái thân của mình và ngang đây nếu mình thấy mà mình sống khỏe rồi đó từ từ mình sẽ mở cửa một số những cái tinh hoa khác những cái kho tàng vũ trụ mênh mông này những kho tàng trí tuệ của cái vũ trụ mênh mông này được từng tế bào trong cơ thể của mình nó mở ra do đó tế bào não của mình nó mở ra mà muốn như vậy thì mình phải có một cái tác động rất là mãnh liệt từ cái tâm thức thấy biết đúng này của mình để mình làm mà mình kích hoạt cái tế bào gốc của mình mình kích hoạt cái adn gốc mình và tất cả tế bào trong cơ thể nó đều nghe lời cái thằng adn này nhưng mà adn này nó chờ đợi cái phát sóng đúng của tâm thức của mình và bây giờ nếu mình thấy đúng mình nhận định đúng và mình nhận định một cách rất rõ ràng rất quyết liệt rất chuẩn xác không bao giờ ta thay đổi cái thấy này nữa là tự động cái adn gốc nó bị tác động và chính cái làn sóng này nó tác động mãnh liệt tới ADN gốc và ADN gốc nó nhận được cái tín hiệu là là cái tâm thức đã chấp nhận tất cả những tế bào này đều là cái vũ trụ mênh mông với cái năng lực sống vĩ đại với cái sự thông lưu với cái sự trí tuệ mênh mông rộng lớn trùm khắp cả pháp giới này nó được kết tụ hết trong cái thân này rồi thì ADN nó phải có bổn phận và trách nhiệm để nó phát cái sống để nó kích hoạt tất cả cái tế bào để nó sống đúng với cái năng lượng vốn có của vũ trụ đang có ở khắp tế bào của cơ thể của mình trở lại thì lúc đó là thiệt là mênh mông vĩ đại của cái thân xác này chứ không phải là cái thân mấy chục kg này là cái thân uh, quyển cái thân là nhân viên giả họp và cái thân là bất tỉnh gì gì đó cái điều đó quên đi tôi giả bộ tôi học không thuộc <laughs> không có thuộc cái vụ này nữa quên rồi à, cái chuyện đó hồi xưa nằm chim bao học nói gì giờ quên mất rồi <laughs> không còn nhớ tới cái chuyện quyển giả nữa mà nó là một cái gì thông lưu nói gì là một cái gì rất là khỏe khoắn nó là rạng người nó là sáng suốt nó là trí tuệ và không có cái chỗ ứ động lại cả thân lẫn tâm đều phát động cùng một cái năng lượng là không ứ trệ cùng một năng lượng mênh mông vĩ đại cùng cái năng lượng trí tuệ cùng cái năng lượng thông lưu trùng cái năng lượng viên mãn tròn đầy chứ không còn năng lượng khác phát động nơi thân tâm này nữa cái này là một sự câu thông kết nối hòa quyện một cách tuyệt đối của thân lẫn tâm của mình thì vậy là thân tâm mình đang sống trong cái năng lượng mênh mông vĩ đại của vũ trụ là năng lượng sống là luôn cung cấp sự sống luôn sáng tạo chứ không còn có chuyện bắt chước không chuyện làm theo và không có chuyện ứ trệ không có chuyện trục trặc nữa từ đây sau chuyện trục trặc nó đâu mất rồi kiếm không ra <laughs> muốn ứ lại ứ không được vũ trụ này đố ai có thể làm nó ứ được vũ trụ không ứ thì tế bào của mình nó cũng không ứ và tất cả tế bào được kết thành cái thân này nó cũng không ứ vì tế bào với cái thân này cũng như vũ trụ nó không có khác nhau nó vốn là như vậy mà từ khởi đầu nó đã là như vậy rồi thì bây giờ mình đang sống như vậy và mình bắt đầu để cho cái thân này nó sống phù hợp với thiên nhiên tự nhiên của chính nó chứ chứ không phải là mình gán sống đâu và chỉ cần cái thấy đúng này thấy đúng tự động nó khai thông hết mọi thứ thì vậy là mong là mọi người sẽ thông được cái cái khả năng vi diệu của tất cả tế bào của cơ thể đều là kết tinh tinh hoa của vũ trụ mênh mông vĩ đại này chúng ta phải thấy được từng tế bào là như vậy chứ không phải toàn thân đâu mỗi tế bào là một vũ trụ mênh mông này với đầy cái sự sống mãnh liệt thông lưu cho nên nó trí tuệ ghê lắm đất mình thấy nó bình thường nhưng mà nó cũng biến biến thành dưỡng ờ, khí để nó nuôi tế bào nó không khí như vậy nó cũng đầy tất các à, các chất dinh dưỡng và mình hít vô những cái dưỡng khí nó cũng đi tới ngóc ngách những cái chỗ nào nó cần là cái dưỡng khí đi tới chỗ đó để nó nuôi nó thông lưu rõ ràng như vậy mà nó trao đổi thực sự cái gì mà nó thừa nó dục ra nó thiếu nó lấy vô à, nó lấy ở không khí không đủ thì nó lấy ở nước uống lấy nước uống đủ thì nó lấy ở thức ăn cái thân mình nó vậy mà tự động cái đầu mình nó gì nó khởi cái thèm khởi cái thèm thì ờ, có đôi lúc nếu mà cái gọi là cái ờ, cái làm việc của cái thân và cái tâm nó đồng bộ á thì nó sẽ phát cái cái thiếu ra và cái tâm này nó nhận được cho nên nó khởi cái thèm nhưng mà khi mà nó phát nó không có đồng bộ á thì tự nhiên tâm là nó khùng khùng nó nổi lên cơn thèm mà thân này thì nó không có thiếu và thì cứ vọng vô vọng vô thân là nó quá tải <laughs> thành bệnh <laughs> đúng không nếu mà nếu mà hai thằng nó, nó hoạt động đồng đều tức là bây giờ mình làm việc tổng hợp của thân là tâm của mình mình làm việc tổng thể giữa thân và tâm một cách rất là đồng điệu thì khi mà cái thân thực sự thiếu là tự động nó sẽ nói tiếng nói của nó và tiếng nói của nó nói thì tâm thức sẽ ghi nhận được và tâm thức kia nhận được thì nó phát sóng kia cái nó đòi cái món nó vừa phù hợp và vừa phù hợp mình dùng cái nào là nó vừa cung cấp đầy đủ rồi nó thôi thì vậy là mình xài rất là cân bằng rất là đủ cho nên mình không bao giờ dẫn tới bệnh tật nữa mà muốn như vậy thì sao thì bây giờ phải thứ nhất là mình thấy cái sự thông lưu này rồi cái thứ hai là mình à, cũng ờ, phải nói là mình chút trầm tĩnh lại để mình quan sát mọi cái ờ, động dụng của thân quan sát giống như mình ngắm nghía một cái cảnh đẹp chứ không phải quan sát là cái thằng giám sát rồi coi mấy thằng kia không phải vậy nha tại cái thân này nó đẹp lắm thân này nó kỳ dĩ lắm nó quyền diệu lắm mà mình không từng để ý để mình thấy thì bây giờ bắt đầu mình bắt đầu đi vô cái thế giới mênh mông kỳ dĩ của thân mình cái đẹp cái vi diệu của thân mình để mình ngắm nghía nó mình thưởng thức những cái đẹp cái vĩ đại của nó chứ không phải quan sát là là là, là theo dõi nó không có cái quan niệm đó dẹp cái quan niệm đó đi bây giờ bắt đầu mình ngắm cảnh đẹp của thân thì lần lần quý vị sẽ thấy rằng từng cái tế bào của mình nó đẹp nó nó phát những cái sóng từ rất là đẹp nó liên hệ tới tế bào gốc và nó liên hệ ngược ra với cái năng lượng vũ trụ rồi nó liên hệ với cái sóng từ của cái cái tâm thức của mình và cả những cái này nó liên hệ mà nó liên hệ đúng điệu nó không có cái gì đó, thì nó sẽ sao nó sẽ lưu thông nó sẽ tỏa sáng nó sẽ phát sóng ra nó sẽ phát hào quang ra và hào quang này nó kết nối với hào quang kia cái là dòng cơ thể mình nó phát ra một cái dòng hào quang dưới tất cả những cái thông lưu cái nó nó rực sáng cái hào quang quanh cơ thể mình nó đẹp rực rỡ ra là lúc đó là lúc mình rất là yên ổn rất là thanh tịnh và mình cứ ngắm nghía những cái chuyện này bây giờ đó là không có cái, cái thế giới này à, là nếu như mình đi mà bằng cái thân vật chất để có thể mình thấy những cái cảnh đẹp của thế giới này thì thật sự nó chỉ là một cái cái gì đó nhỏ nhít lắm so với cái thân đang có với đầy tất cả những cái đẹp của mênh mông của vũ trụ lần tại sao mình không ngắm tại vì trước giờ chưa mở cửa được chưa có mua vé giờ bắt đầu mua vé vào <laughs> đúng bắt đầu mình ngóng nghía những cái đẹp đẽ kỳ dĩ của thân này của tâm này đi thì quý vị sẽ thấy là từng bước từng bước từng khoảng khắc à, từng sát na một mình sẽ thấy được những cái vẻ đẹp mênh mông vĩ đại mà chưa từng bao giờ ai có thể thấy hết được như chính mình thấy được từng tế bào của mình và khi mà mình thấy được tất cả những cái đẹp đẽ đó những cái linh thông đó những cái quyền diệu đó những cái trí tuệ đó thì thì thì mình đã tắm mình trong cái cảnh giới thanh tịnh giải thoát mình đang thực sự là thâm nhập trong cái cõi giới mênh mông thanh tịnh của chính mình tại vì đức phật nói là thân bình đẳng thanh tịnh mà thì bây giờ mình phải ngắm nghía để thấy được cái sự thanh tịnh mênh mông bình đẳng tuyệt đối của cái thân này và mình luôn luôn như vậy trong từng sát na tức là phải phải phải phải lúc đầu uh, bây giờ mình chưa làm quen mình rất là ngỡ ngàng và tự mình ngắm nghía là không có cần hướng dẫn viên du lịch nào nữa đâu đi con đường này nó thấy vậy chứ cũng không có khó đi và bước càng bước vô sâu chừng nào chúng ta thấy càng đẹp đẽ càng rực rỡ chừng đó và cứ thưởng thức trong từng cái cái nhịp sống nhỏ của mình về cái thân này đẹp lắm rực rỡ quyền diệu vô biên những cái mà gọi là bức tranh mà đẹp nhất của vũ trụ này thì đều có đầy đủ trong cái thân này cho nên chịu khó không phải chịu khó nữa mà là à, là là là đừng có mất thời gian với những chuyện không đáng phải ra mình sẽ dành trọn vẹn cái thời gian để ngắm nghía toàn bộ cái vũ trụ đang hiện có nơi thân tâm này của chính mình và hãy dạo nơi đó một cách rất là tự tại hãy ngắm nghía và thưởng thức tận nguồn tất cả những cái hạnh phúc đang có trong thân tâm của chính mình và rất mong là mọi người à, à, cầm tấm vé du lịch này đi cho tới tận cùng cái sự thanh tịnh của thân tâm cho tới tận cùng với cái cõi giới mà thông lưu với cái cõi giới của chư Phật luôn và lúc đó mình ngắm luôn cái cõi giới của đức phật nữa <laughs> mình đi nó đi đây là thông luôn á nếu mình đi vậy là mình đi thông luôn không có bị ngăn lại còn đi kiểu khác là không biết kiểu gì nhưng mà nếu bắt đầu mình đi mà mình thấy mình ngắm nghía được cái từng cái tế bào mình là một cái gì mênh mông vĩ đại rực sáng à, chói người là, là là là lung linh là quyền ngảo của từng tế bào một á quý vị sẽ thấy rõ ràng là đến đến lúc mà mình thấy được cái sự thật của một tế bào là mình thấy nó kinh khủng đến mức độ nó nó làm cái gì nó chối rồi nó là lung linh nó là quyền ẻo nó là rực rỡ nó là đẹp đẽ cho nó không có tiếng nói khác nữa thì quý vị tưởng tượng một tế bào đã như vậy thì tới tới mấy chục tỷ tế bào mình nó cũng là như vậy và như vậy là chúng ta đã chìm trong một cái cảnh giới đã tràn ngập trong cái cảnh giới mênh mông quyền ảo lung linh <laughs> cứ vậy mà thưởng thức à, giờ mình tìm đường mình thưởng thức chứ lâu nay là mình đã thấy lầm mình à, à, mình nhận cái thằng cha khùng khùng khổ khổ kia làm chủ bây giờ vậy em trả rồi là mình tự do à thằng <laughs> cha đó được mời đi rồi nó chịu khó đủ đi trà tiễn đi cúng bữa trai tăng tiễn nó đi là xong đó, kể từ đây là cái chuyện khổ của thân là bệnh của thân là bế tắc của thân là cái gì đó khó chịu của thân mệt mỏi gì gì đó là tiễn đi hết rồi đó, dòng họ cha con nó là coi như mình gạt sổ luôn không có cho nó quay lại đây nữa nó trở lại là báo với phật <laughs> để cho phật nó đưa nó đi đó, à, thì vậy là mình đang sống trong cái cõi giới mênh mông quyền áo lung linh vĩ đại của thân tâm của mình một cái thế giới an lạc rực rỡ với ánh sáng với cái sự mà thanh tịnh tuyệt đối như chư Phật đã nói ở đây và rất mong mọi người sẽ thưởng ngoạn được cái cảnh giới mênh mông vĩ đại của thân tâm chúng ta từ đây cho tới ngày mình à, à tới cõi Phật <laughs> để rồi hưởng tiếp nữa không bây giờ có một cái tổ chức xã hội nào mà có thể hoàn chỉnh giống như cái thân của mình Ờ, mình thấy là như uh, ai làm việc nó giống như cũng có cái uh, nhiệm kỳ làm 5 năm rồi đổi người khác nhưng mà cái điều mà chúng ta muốn nói trở lại đây một tí nữa là mỗi một tế bào là một cái thực thể sống chúng ta tưởng tượng như là một con người đang sống ở trên cái trái đất này nhưng mà nếu mà mình nhìn á một cái tế bào như một con người đang sống trên quả địa cầu này thì cái nhìn nó vẫn rất là hạn hẹp mà mỗi một tế bào nó là kết tinh của cả cái vũ trụ mênh mông này mới là chuyện đáng bàn cho nên cái sự thông minh của một tế bào á là ảnh đã gọi là thâu tóm kết tập mà đã huân tập đã học hỏi trong hằng hà sa số kiếp sinh tử trong vô lượng kiếp mà dạo đi trong lục đạo trong vô lượng kiếp đã từng uh, tiếp xúc với hằng hà sa số các cõi nước của mười phương bây giờ ảnh cô động lại thành một sự sống của một tế bào chứ không phải nói của cái thân này đâu rồi nha cho nên đó là tất cả những cái gì mà thông minh là cao quý là đẹp đẽ là sáng kiến đều nằm trên từng tế bào trên cơ thể của mình xưa giờ mình hiểu tế bào nó thấp mình hiểu cơ thể này nó nó thấp thành ra mới sinh nhiều cái bệnh tật nhiều cái bế tắc nhiều cái khổ đau chứ còn thực ra nếu mình chúng ta hiểu như vậy thì một tế bào đã là thông thái mà hàng mấy chục tỷ tế bào này thì mấy chục tỷ cái nhà thông thái đang hội tụ trong một cái thân của mình à, chúng ta phải hiểu tới cái mức độ đó đó cho nên về trí tuệ về cái sự siêu việt về kháng kiến về cái chuyện mà à, bệnh tật thì không bằng thật sự vốn dĩ tế bào không có bệnh vũ trụ này vốn mênh mông thông lưu tự tại không có bệnh tật vì cái trí tuệ mà để có thể không vướng vào bệnh tật thì tất cả tế bào đều có rất là đầy đủ không có cái tế bào nào thiếu cái kiến thức y khoa thiếu kiến thức y học thiếu kiến thức địa lý thiếu kiến thức của vũ trụ quan nhân sinh quan tất cả tế bào đều có cái sự hiểu biết này hết luôn và như hôm qua mình nói tới cái chuyện mà ở trong ờ, à, âm dương thì mình có nói tới là tế bào chúng ta nó có đầy đủ như chúng ta thấy con người là nó có não có cái đầu nó không có cần cổ giống giống với mình nhưng mà đại khái là tế bào nó đều có sự nhận biết có não bộ để nhận tất cả những cái thông minh của vũ trụ vào cái thứ hai là tế bào nó cũng ờ, cũng thấy biết như mình thấy biết không phải là dùng mắt để thấy đâu mà cái trí tuệ thông minh nó đủ để có thể thấy hết mọi thứ nghe nhận và hiểu tất cả mọi việc của của vũ trụ mênh mông này chứ không phải của riêng cơ thể mình đâu và cái miệng nó thì à, rất là tuyệt vời nó ăn nó tiêu hóa rất là gọi là cái gì rất là chừng mực rất là chuẩn mực để mỗi lần nó cần cái thực phẩm nào nó ăn đúng thực phẩm đó để phát ra năng lượng dùng xài cho cái thân nó thôi chứ nó không ăn thừa nó không ăn dư hiểu không <laughs> nó không ăn dư và nó cũng có xương sống nó có da có thịt có xương như một người bình thường đó, đó là địa tế bào thì như vậy là tế bào theo các nhà khoa học mới phát minh gần đây nó là một thực thể sống riêng biệt chúng ta thấy giữa hai tế bào kháng khích với nhau như vậy ở cái nó có thể nó xài chung cái dịch của ngoại bào nhưng mà dịch nội bào là riêng à, nước ở trong cái cái cái tế bào đó đó gọi là dịch đó thì nó riêng biệt và nó được sinh ra ở một nơi nào để thực hiện chức năng gì thì ảnh ở yên đó anh thực hiện chức năng đó cho tới khi ảnh chết thôi ảnh không có lộn xộn không có lung tung không có gây rối loạn không có gây mất trật tự ảnh rất là trật tự là <laughs> một cái người rất là ý thức cái người mà thông minh mà trí tuệ thì họ rất là ý thức và kêu họ ngồi đó nếu mà ông thầy kêu họ ngồi đó là họ ngồi cho tới chết chứ không có vụ đứng dậy <laughs> đúng không thì tế bào da của mình nó, nó nằm ở da mặt đi nếu là tế bào của da mặt thì ảnh ở cái da mặt mình từ lúc được sinh ra cho tới khi chết ảnh không hề nhúc nhích <laughs> không có chạy đi đâu lộn xộn hết á và à, nhưng qua mình nói là cái chuyện mà tế bào nó phân bào tức là nó phân đôi phân đôi phân đôi lớn là đủ cái hồi mà ảnh bắt đầu ảnh tới cơ thể của mình được hình thành qua cái tầng tâm thức của mình rồi thì tầng tâm thức đã được hình thành với một cái năng lực vô biên của cái tầng tâm thức đó được kết nối với cái tầng của tâm linh của mình và được kết nối với cái bổn thể gốc mênh mông của chính mình thì cái cái lực ảnh hưởng của cái bản tâm thanh tịnh của bổn thể gốc của mình tác động tới cái dụng của tâm tác động tới tâm thức và hình thành cái thân này thì tất cả những tế bào đó đã được nhận cái tín hiệu từ cái bổn tâm thanh tịnh kia để ảnh vào cái cái ngôi nhà chung là cơ thể này ngôi nhà chung này là ngôi nhà chung của vũ trụ trong khoảng thân chúng ta bình thường cái thân chúng ta cũng không phải là tiểu vũ trụ như mình nói với hổm rồi cái tất cả cái gì đang có nơi thân mình là là từng cái tế bào rất là nhỏ nó thể hiện trọn vẹn cái vũ trụ mênh mông chứ không phải là cả cái thân này là một cái vũ trụ nữa đó là điều mà chúng ta phải thấy về cơ thể của mình thêm chút cho nên chư Phật nói là nó thanh tịnh và nó bình đẳng bình đẳng tới đâu hết cái thân này bình đẳng hay là từng tế bào bình đẳng nếu mà nhìn kỹ rồi cái thân này bình đẳng thì cái gì cũng bình đẳng thì tế bào cũng bình đẳng tế bào da tế bào thịt tế bào gân tế bào xương tế bào não tế bào tủy sống tế bào gì đó đều bình đẳng bình đẳng ở cái mức độ nào đức phật dụng từ vừa bình đẳng mà vừa thanh tịnh mà bình đẳng đến mức độ tuyệt đối thì sao thì nó là như cái pháp giới bình đẳng chứ không phải bình đẳng là cái tế bào này nó bằng với tế bào kia không phải cái thân này nó bằng với cái thân kia không phải như vậy đó không phải là bình đẳng theo lời đức phật nói mà đức phật nói là tất cả tế bào đều tuyệt đối bình đẳng tất cả cái gì có nơi thân của mình là tuyệt đối bình đẳng bình đẳng tuyệt đối có nghĩa là gì nó thông với pháp giới mười phương nó chung đồng với pháp giới mười phương không có một cái sự sai khác nào so với pháp giới cả thì như vậy mới được gọi là bình đẳng tuyệt đối theo lời đức phật nói như là từng tế bào từng sát na một nó như pháp giới mênh mông này nó có thể dung chứa khắp cả hư không vũ trụ dung chứa tất cả mọi thứ nó chung đồng với tất cả mọi thứ nó bình đẳng tuyệt đối với tất cả mọi thứ và nó thanh tịnh tuyệt đối thì không có cái chuyện mà gom mấy cái ông thông minh này lại để cho ông bệnh <laughs> không có chuyện này cái bệnh là từ cái tâm thức sai lầm của mình do mình thấy mình chấp trước sai lầm cho nên mình sanh cái bế tắc này nọ nọ kia nơi thân xác nó mới xảy ra chuyện hoặc là cái sinh hoạt sai lầm cái ăn uống sai lầm của mình từ cái nghĩ tưởng sai lầm cái thở sai lầm cái ăn uống ngủ nghỉ sai lầm của cái tâm thức thì nó sẽ làm bế tắc những cái cái gì liên quan tới cái sức khỏe chung của cơ thể này chứ còn tất cả những cái thực thể đang sống nhỏ nhiệm từng tế bào một của mình là những cái thực thể mà nó bình đẳng tuyệt đối với cái pháp giới mênh mông của vũ trụ này chúng ta phải hiểu tới chừng này để mỗi khi mà chúng ta nhớ tới cơ thể phải là hoặc là chúng ta nhớ tới cái tế bào thì mình phải cúi đầu thán phục nó và như tôi nói nhiều lần rồi là phải nên xin lỗi vì cái thấy sai lầm từ trước tới bây giờ những cái sách vở mà nói sai lầm về thân xác không thấy đến cái giá trị thật của thân xác thì bây giờ mình cũng hiểu à, được lại à, may mắn là mình hiểu lại đúng và mình xin sám hối với cái thấy hiểu sai lầm cả đời của mình khiến cái thân xác này nó không có được phát huy trọn vẹn cái năng lực vi diệu vô biên vô tận của từng tế bào nha, chứ không phải của thân xác này nữa <laughs> thì tế bào này nó đã tới đạt tới cái đỉnh điểm là thanh tịnh thông lưu tuyệt đối thì nó không có cái chuyện bị bế tắc bệnh tật nếu chúng ta hiểu được vậy là tất cả bệnh ung thư ngay đây nó hết liền luôn á nếu chúng ta hiểu và chúng ta thấy tới đây còn không thấy không hiểu tới đây thì chấp nhận là phải phải uống thuốc trị bệnh <laughs> nghĩa tới đây là không cần phải trị gì bệnh nó cũng hết tế bào thông minh lắm nó tự phát huy tất cả năng lực vô biên vô tận của nó để trở về cái tế bào mà gốc của mình rồi trở về tới cái ADN gốc thì các anh mà thấy được cái tâm thức mình mà mà phát cái sóng này ra ảnh vui lắm nó là tao chơi với mày mấy chục năm tới giờ mày mới hiểu được tao chút chút hả mày <laughs> đúng không cho nên tôi cũng được hiểu là có được rồi hiểu là chấp nhận được thì ảnh bắt đầu nó phát tất cả những cái năng lượng vô tận vô biên của ảnh tới tất cả những tế bào có mặt trong cơ thể thật sự thì tế bào cũng đã nhận cái sóng não này của mình phát sóng ra cái thấy có hiểu mình phát sóng ra là tất cả tế bào đã biết đã hiểu mình chấp nhận được cái giá trị cao vời của tế bào thì tế bào cũng rất là vui cho nên từ khi mà chúng ta hiểu được cái này rồi tế bào sẽ làm việc tốt cho quý vị thấy được rất là kỳ lạ cơ thể chúng ta bắt đầu diễn tiến rất là kỳ lạ từng tế bào đều diễn tiến đều khai thông đều cởi mở đều sống rất là vui tại vì mấy anh này thông minh lắm nói mình thấy trên cái đầu của mình thôi đó, tóc á thì nó ra hoài đúng không nửa tháng cạo một lần nó ra riết rồi mà chân mày sao nó không giỏi ra giống như tóc đi nó cũng là những cái sợi nó rễ ra giống như tóc rồi lông mi mình cũng ra chừng đó nó dừng à đúng không cũng là lông nhưng mà lông tay mình ra chút xíu à thì vậy là ai điều khiển ai khống chế cái này một cái tổ chức gì mà kinh khủng vậy cứ nếu mà cái cái cái lông mày thì nó cũng gần gần với tóc tại sao tóc ra hoài mà lông mày nó dừng lại nó không ra chuyện gì cười á thật ra một cái sự thông minh mình thấy không bao giờ tưởng tượng nổi mà lông mày với cái lông mi thì nó lại khác mà lông mi ra <laughs> kiểu khác nữa chứ còn uống éo rồi nữa kiểu khác nữa và thấy là nó chức năng của mắt là để thấy đúng không cái da để cảm xúc ví dụ vậy cái da thì nó vừa thứ nhất là nếu như mà cái hơi thở của mình nó không có đủ cái sức á để mà gọi là hấp thu được cái dưỡng khí á thật ra cái miệng mình ngày ăn có hai ba cử nhưng qua mình nói rồi nhưng mà lỗ mũi mình là ăn liên tục <laughs> đúng không nếu mình không thở là tế bào nó không đủ dinh dưỡng đâu á cho nên nó là đến lúc mà cái lỗ mũi nó thở không kịp nữa thì tất cả lỗ chân lông nó đều thở để nó hấp thu dưỡng khí và khi nào mà chúng ta tu tập đến mức độ mà à, cái lỗ mũi nó không còn là cái cơ quan mà hấp thu dưỡng khí duy nhất thì toàn thân nó sẽ làm việc thì lúc đó là lúc mà chúng ta đã vô sâu trong định rồi mới thấy rõ ràng là cái sự thông lưu trao đổi chất chứ không còn là hấp thu là hít thở nữa mà là sự thông lưu trao đổi chất vũ trụ này có bao nhiêu dưỡng khí thì tất cả tế bào của mình cũng đang có bao nhiêu dưỡng khí giống như vũ trụ nó trao đổi nó thông lưu qua lại chứ nó không phải là hấp thu rồi nó nó đào thải giống như hồi bình thường như mình là ăn uống hấp thu đào thải nhưng mà tới lúc mà chúng ta đi sâu vào đỉnh đó thì tất cả những tế bào này nó rỗng như cái hư không rỗng và hư không thì có gì thì tế bào có đó họ không phải là hấp thu nữa vô gần tới đỉnh á gần tới đỉnh tức là chúng ta gần tới cái không á thì cái tế bào chúng ta vẫn hấp thu cái dưỡng khí hồi mà chúng ta còn thô vậy á, thì tế bào nó phải nhờ dưỡng khí thông qua cái phổi rồi nó nó mới dẫn tới nó đưa tới tế bào nhưng mà chúng ta sâu vô định chút thì cái cái hơi thở nó không còn quan trọng nữa đó thì tế bào nó lại bắt đầu nó nó hả miệng nó hốt khí ngoài cái chuyện nó ăn dinh dưỡng bây giờ bắt đầu nó ăn không khí <laughs> nó nó bắt đầu nó thở nó thì rồi nó nếu sâu hơn nữa cái thân mình nó rỗng cho tới mức độ thành không thì lúc này nó không còn là cái chuyện ăn uống nữa mà là là một cái sự thông lưu một cách toàn triệt ở ngoài có cái gì thì trong tất cả tế bào đều có y như vậy không có thiếu thốn bất kỳ một cái điều gì đó đến cái tầng sâu của của của cái cơ thể của mình là nó sẽ tới chỗ này thì cơ thể đó lúc đó nó không còn là cơ thể nữa hiểu không cái tổng thể lúc này nó sẽ là một tế bào là tổng thể chứ không phải là tất cả tế bào là một cơ thể nữa lúc đó tế bào nó thể hiện cái sức sống của một cái tổng thể mà cái tổng thể này nó vốn dĩ luôn luôn là cái gì luôn luôn là sáng kiến vũ trụ này luôn luôn sanh cái mới thì tế bào của mình cũng vậy nó luôn luôn sáng kiến nó luôn luôn sanh cái mới luôn luôn tạo ra những cái năng lực mới luôn luôn sống với cái vũ trụ mênh mông thông lưu đầy cái cái trí tuệ này mà không có thiếu thốn không có cái gì mất hết cho nên tế bào não của mình bắt đầu ảnh hoạt động đến một cái tầng độ của ảnh thì là cái gì mình cũng thấy cái gì mình cũng hiểu cái gì mình cũng biết chứ không có cần phải suy nghĩ nữa tại vì tất cả mọi cái nó đã có đầy đủ trong từng tế bào rồi thì tế bào não mình cũng thấy biết và nhận định và thông hiểu mọi chuyện của vũ trụ mênh mông này xuyên suốt từ quá khứ hiện tại vị lai vũ trụ này chứa cái gì ở quá khứ ở hiện tại vị lai thì tế bào cũng chứa cái đó ở quá khứ ở hiện tại ở vị lai như vũ trụ đó thì mới được gọi là bình đẳng thanh tịnh đó, chúng ta phải thấy tới cái mức bình đẳng thanh tịnh đó thì kỳ rồi mình không có thời gian nói hết thì hôm nay mình dạo lại một chút để mình thấy là chỉ có Phật cũng thấy được tới chỗ này thôi <laughs> Phật nói ra thì mình mới thấy được chứ còn nếu không phải là mình mình tu vài tỷ kiếp nữa không biết là tự mình có phát minh ra nổi cái này không chứ còn phật thấy hết rồi đó từ xưa giờ để thấy rằng về nhân sinh quan về vũ trụ quan là phải thấy tới cái mức độ này nè chứ còn thấy nhân sinh vũ trụ theo kiểu thường thường gần như tất cả các nhà khoa học không đụng nổi cái này <laughs> chỉ có trí tuệ có đạo phật mới thấy chuyện tuyệt đối bình đẳng này thôi rồi bây giờ thì các nhà khoa học tiến bộ đã nhìn ra tế bào là một thực thể sống riêng biệt rồi mà hay cái chúng ta thấy không ví dụ như hồi xưa xưa giờ mấy hai cái nhà mà sống ờ, giáp ranh nhau thì xây cái bờ tường không à, chuyện ai nó làm chuyện ai cơm ai nó ăn nhà ai nó ở nhưng mà thỉnh thoảng cũng lấn cấn cũng cự cãi rồi người này lấn ranh người kia người kia lấn ranh người nọ <laughs> nhưng mà tế bào này không có vách ngăn không hai thực thể sống nó sống chung nhưng mà nó là mỗi một cái thằng nó nó nó làm việc của nó không còn nào dính tới nào hết trơn á cái thằng kế bên nó có chết thì cái thằng đó nó được sanh trở lại liền nó sanh cho thằng kế bên cái khoảng trống đó liền đó à chứ còn nó không có cái hồi còn sống á, thì, ờ, thì nếu mà mình dùng cái từ mà hòa bình và chung sống á, thì rõ ràng là một tổ chức hòa bình chung sống của hơn mấy chục tỷ người là không bao giờ kiếm ra kể địa cầu của mình có 8 tỷ người mình còn đanh còn chém còn giật còn giành nhau đủ thứ <laughs> đúng không gia đình mấy anh em thôi nó cũng giành ăn tế vào mấy chục tỷ vậy mà anh không hề có thằng nào hiếp nào không nào hơn thua nào toàn là cứ thực hiện cho trọn vẹn cái chức năng cái nhiệm vụ của mình và từ hồi sinh ra cho tới khi chết đi là làm trọn vẹn gọi là cái gì à, hoàn thành sứ mệnh một cách đẹp đẽ không đến đây để làm cái gì đó cho cơ thể của mình và hoàn thành sứ mệnh rồi thì ra đi một cách rất là im thấm dịu dàng không có rườm rà rắc rối và họ cũng thấy rằng khi mà à, hình thành một cái tế bào làm một cái gì đó nó tạm mượn cái hình tướng tạm mượn cái vật chất là tứ đại và Ờ, khi mà hết cái nhiệm vụ rồi tức là khi hoàn thành nhiệm vụ rồi gọi là hoàn thành sứ mệnh rồi thì thì ra đi thôi và chúng ta thấy là tất cả những cái xác tế bào dù là sâu ở trong dù tế bào tủy của mình nó tới tuổi thọ nó hư hoặc là tế bào xương tới tuổi thọ nó hư thì cái cách dọn dẹp của cơ thể mà đưa từ ở trong ra tới bên ngoài rồi khỏi cơ thể á thì nó đưa kiểu gì mình cũng không biết luôn <laughs> đúng không tới hồi mình à, kỳ kỳ cha mình thấy có đất <laughs> rồi mình biết là xác của tế bào bao nhiêu tế bào chết rồi và trong uh, bây giờ các nhà khoa học thấy <laughs> theo nhìn cái nhìn của khoa học là trong uh, trong một phút nó xảy ra tới mấy trăm mấy trăm ngàn cái phản ứng sinh hóa như vậy là tế bào mình nó như một cái dòng thác đổ chứ nó không có dừng từ mấy trăm ngàn tới cả triệu cái phản ứng sinh hóa trong một phút thôi là chúng ta thấy cái chuyện kinh khủng lắm cái sinh hoạt của tế bào của mình sinh hoạt cơ thể của mình nó không có dừng đâu mình nhìn ở ngoài mình thấy nó không có gì nhưng mà ở trong đó thì rõ ràng là cái sự làm việc rất là nhịp nhàng rất là ăn khớp mà nó không có cái gì dư không có cái gì thừa máu cái dòng tuần hoàn nó đưa đi kiểu nào nó thu về kiểu nào rất là rõ ràng rất là minh bạch và khi máu này đi dẫn thoại thì dẫn tới cái lỗ tai thì nó đem cái chất gì tới tại lỗ tai này cần cái dinh dưỡng gì tới lỗ mũi nó cần gì tới mắt nó cần gì không rồi tới cái tay nó cần gì tới cái chân nó cần cái gì tới cái tóc nó cần gì tất cả những cái điều đó là nó có một cái sự quan sát gì đó mình không có hiểu nổi cái ông gì mà ông thông minh đến cái độ là ông chi chích từng cái ngõ ngách một đúng không để ông cung cấp dinh dưỡng <laughs> gần như là từng ngày từng giờ từng phút từng giây không có một nơi nào thiếu đói đó. không có thế nào thế nào mà có một cái tế bào thiếu đói trong sinh hoạt bình thường của cơ thể để trừ trường hợp là chúng ta sai lầm chúng ta bị tắc nghẽn chúng ta bị mổ xẻ nó đứt một số những cái đường dây để nó không lưu thông cái mạch thôi hoặc là ăn cái gì uống cái gì ví dụ tăng nhiều cholesterol hoặc là đường nhiều mà bị uống thuốc tiểu đường rồi nó nó hạ phân tử đường xuống động mạch tĩnh mạch mau mạch để nó nghẹt nó không có lưu thông rồi tới đầu mút ngón tay gì gì đó tức là do chúng ta ăn do chúng ta uống do chúng ta sinh hoạt có những cái chất mà vào cơ thể nó gây sự tắc nghẽn sự thông lưu huyết mạch thôi chứ còn tế bào nếu mà không có bị tắc nghẽn không bị uh, mà mà đình trệ như vậy thì tế bào nào nó cũng hoạt động rất là bình thường từ khi nó có mặt cho tới khi nó mất đi là nó sống rất là hạnh phúc nó không có đòi hỏi thêm gì nó ở chỗ đó là nó ở chỗ đó ở vừa khích khao chứ thôi rồi người ta có nhiệm vụ cho nên là ta làm cũng cực thôi cho tới cái nhà rộng rộng chút đi không có nó không có đòi hỏi gì đó <laughs> nó chỉ có chút xíu đó nó vừa cái thân thể đó và như vậy thì nó sinh hoạt hết cái chức năng cái nhiệm vụ nó đúng rồi bây giờ mình suy nghĩ rồi mình suy nghĩ riết rồi mà tối mình mình ngồi thiền mình nghiệm nghiệm nghiệm cơ thể coi rất là vui rất là hay và mỗi khi mình phát hiện được gió tới bào nó vui lắm mỗi khi mà chúng ta thấy đúng là tế bào chúng ta nó rần rần rần rần giống như nó cười khô khố đó là tới nay mình biết tao không mày <laughs> mới biết tao là cũng không có muộn lắm thì cũng có thể chấp nhận được Thật ra là tất cả tế bào đều vui sống trong cái tổng ảo ngã của mình mỗi một tế bào là một một người chúng ta phải nói như vậy một thực thể sống là một linh hồn mà linh hồn thực sự theo cái hiểu của mình là một cái loại năng lượng sống của vũ trụ này linh hồn chúng ta hiểu theo cái nghĩa đó thế vậy là mỗi tế bào là thể hiện một cái năng lượng sinh động của vũ trụ với đầy cái sự sống mãnh liệt của vũ trụ này dưới đây tất cả những thông minh và trí tuệ đó cho nên chúng ta thấy là cái nhìn chỉ có đức phật mới nhìn tới cái chuyện này thôi chứ còn người phàm như mình là chịu Thật ra khi mà mình đọc tới cái câu hả là thân thì bình đẳng thanh tịnh chứ mình nghe mình giật mình ra mặc dù trước kia mình thấy mang máng mang máng mang máng rồi <laughs> mình cũng đã từng nói cái thân này là mỗi một tế bào là một cái thực thể sống là một ngã thì thân này là tổng cái ảo ngã thì cái chuyện này hồi xưa mình có nói nhưng mà để nói cho nó hết như bây giờ á cho nó không có cái câu nào mượn để cho mình nói bữa nay cũng may là gặp đức phật nói <laughs> cho nên mình nói ra